Xin chào các bạn đã channel mình nha, mình là Jack đời Hôm nay mình sẽ quay đó chính là sản xuất ông trùm độc Thì mấy bạn thấy ờ, vị thần độc ở kế bên mình không? Đó chính là thần độc quyền Đấy thì mình sản xuất thôi Thì mấy bạn có thấy đằng sau đó chính là nhà của mình không? Mấy bạn tại sao? Thấy tại sao cái nhà mình lại bự và sẵn rồi thì do để cho mấy bạn đỡ thấy chán nè chán phí thời gian ấy thì mình đã xem tí trước đó rồi mình đã xem tí trước đó rồi và vâng mấy bạn có thể thắc mắc tại sao hôm qua hay kia gì đó mình không ra video thì do ngày kia mình bị bệnh mình bị sốt giờ mình đỡ đỡ hôm nay mình quay đó giờ nhà máy mình này thôi giờ mình lấy tiền ra đến lên mua đồ bước lên cầu thang như trước khi mình mua đồ thì mình sản xuất thì cái máy sản xuất à mà sản xuất thêm mới sản xuất cho nó kiếm nhiều tiền bạn ơi rồi cái uh, mua thử cái bát viên vinh ờ, mua thử bát mà ui bạc độc đáo <laughs> độc đáo mà mình sẽ mua mấy cái máy sản xuất dần dần như bạn để cho nó sản xuất nhiều tiền hơn được chưa mình thấy công việc thần độ nhập vào nhà mình rồi kìa đi ra ông thần đi ra rồi mua thêm một cái máy nữa rồi giờ mình sẽ mua cái máy sản xuất trước nha bạn trước khi mua vũ khí vì mình muốn kiếm có nhiều tiền đấy rồi trong luôn bạn nó thấy ai thì có thể thử săn 喽。 giờ treo tí ừ. chín ai tiền from Danish ok giờ mua thêm một cái máy nữa hả nó còn cái thêm một cái máy nữa trời ôi mẹ ơi dạ à mấy bạn xem VM mà có thấy nó lắc tí gì thì thông cảm nha do đó giờ VM mình nó bị vậy mà giờ VM mình nó hay bị vậy mấy bạn thấy bị mờ hay bị lắc ấy, thì rực rực cái thì ừ mình cũng bị luôn mà rồi con thịt trái này con thịt trái bắn không bắn không mua lưỡi kiếm độc ui nhìn đẹp hết à mua thử vì chịu chịu hồ nhân nhân viên chịu hồ bấm ra ủa nó chịu hồ mấy con à thì chúng mình sẽ gọi mấy con này là tiểu tiểu thần độc nha bạn à, tiểu tiểu sử tiểu sử đọc đi <laughs> tiểu, sứ dạ tiểu sứ đọc đi ừ mua chuyển hóa thành thành độc đây hey transformation đó bây giờ trở thành thành độc thành độc của cánh thì không bay được cho lên tiền gặp mặt luôn nó chỉ hội đệ rồi rồi ok giờ mình sẽ mua vào màu cuối cùng này như tầng cuối luôn á giờ mua thử rồi kia thôi Trần Trí What Không có gì hay không Ui giời ơi phí tiền rồi Rồi để xuống mà thấy số tiền không mười mấy ngàn luôn giờ tầm mua mà sợ công thành đèn ờ, điên hả mới vô đây nè thuốc bị hỏng thuốc sức khỏe what à, giờ mình sẽ sửa sang người đó đọc bàn tay gì đây thì giờ có kỹ năng có thành chết đấy bạn để sập luôn này đó sập luôn đó bay cánh luôn chém <laughs> chém nè, chém thì cái cái cái cái cái nó cái tấm khiên nó bị gì rồi nó thoát server luôn rồi có thằng nữa là sẹt sẹt sẹt sẹt sẹt sẹt sẹt sẹt ừ Phật chết luôn à, à ok Đấy. đó ờ, chuyển đổi thành thành đọc mua hai mua thuốc hồi máu thuốc sức khỏe nữa uống coi ô uống xong mình ném một cái bình luôn rồi kìa <coughs> ủa nó có mình thấy có gì hay đâu hát gì này chặt rồi xong ê công thịt à thịt này thịt này thịt. chặt nè chặt chặt nè rồi ông bay luôn rồi ông bay luôn rồi đứng lại đứng lại ông thịt này, này hay nhờ Công thịt băng này chặt nó chặt nó chặt nó chặt chặt đâu chặt chặt rồi hai thằng chết luôn rồi <laughs> ok bye bye bye bye bạn nhé bye bye hết video rồi